Thank you. khóc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 một lòng tưởng nhớ thâm ân y lời Phật dạy gieo nhân cúng dường giờ này quỳ trước trai đường ngưỡng cầu tam bảo mười phương chứng lòng kính bạch hòa thượng ân sư kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni mới đó mà hai tuần thất đã trôi qua kể từ khi thân mẫu chúng con xuôi tay nhắm mắt vĩnh biệt trần gian trở về quê cũ Mây trời bao phủ trùm cả không gian Giấc mộng canh tàn khó mong gặp lại Mẹ nhẹ bước tay quy thẳng lối Về lạc bang sớm tối an nhàn Chúng con ở lại nhân gian Chạnh lòng xót dạ muôn ngàn nhớ thương Mỗi tiếng chim kêu, mỗi làng gió quyện Là mỗi niềm tâm sự của những người con mất cha, mất mẹ Vạn dặm xa xôi chia phôi rồi còn có cơ hội gặp lại Nhưng Quỳnh Tuyền dị lộ mãi mãi cắt đứt lối tương duyên Từ nay trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ Với những buổi chiều tà nhạt nắng khói lâm buồn bao phủ cả không gian Chúng con sẽ không tìm đâu được hình bóng của một người mẹ hiền khả kính chúng con vẫn biết chữ tử quy sanh ký hợp rồi tan định lý vô thường nhưng sao lòng mãi vấn vương nhìn lên di ảnh nhớ thương mẹ hiền nhìn trước bàn thờ di ảnh của thân mẫu vẫn ngồi yên bất động bên án tiền với quỳnh lạp lung linh chúng con cố ngăn dòng cảm xúc nhưng sao nước mắt cứ mãi tuôn trào những tưởng rằng mẹ hiền trăm năm trụ thế nào ngờ đâu sự thế vô thường nhân gian tay cảnh hai đường mẹ đi con ở xót thương chạnh lòng vâng lời phật dạy tạm gác niềm sầu noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Một Kiền Liên, chúng con kính nghe, phước nào bằng phước cúng dường, chư tăng hai Phật Hoàng Dương Pháp Màu, tâm tôn bắt nói nhịp cầu, chúng sanh kính ngưỡng cúi đầu quy y, nương theo hiếu hạnh thực thi, sấm sanh phẩm vật trai nghi đủ đầy, thỉnh tăng thanh tịnh về đây, cúng dường hồi hướng phước này mẫu thân, Nhất tâm đốt nén hương phần Cầu cho mẹ được dự phần phẩm cao Từ nay giả biệt trần lao Tây phương lạc quốc Tiêu giao tháng ngày Giờ đây phủ phục trước đài Ngưỡng mong tăng bảo quý ngài chứng minh Nhất câu, nhất kệ, nhất kinh Nhất tâm chú nguyện chân linh hưởng nhờ Hôm nay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 ba năm nhụ bồ chính sáng cơ mang để siêu tiến chân linh cũng như kiến tạo hành trang để trợ dương cho người đồng sanh về lạc cảnh hai tuần qua thời gian không trở lại và tháng mày tháng ngày tôi chạy suốt ngàn xa canh thâu nhớ bóng mẹ già trời Tây cực lạc xót xa chạnh lòng Sê Di Ni quyền quý bán liên xuất gia song từ khi thoát mái nhà đời Vào cửa đạo cắt ái từ thân Nỗ lực tinh cần Quy hướng liên bang chuyên lòng niệm Phật Nhờ thế mà Theo quy luật của sinh già bệnh Rồi quá đời nhưng bệnh không phải là căn bệnh trầm kha quá đáng chỉ thoáng chốc rồi cụ sa di ni thu thần thoát quá do nhờ tịnh duyên quân tập đời thường khi trà tỳ thoại ứng còn để lại có những viên xa lợi linh diệu tuyệt vời đó là hiện thoại đã nói lên một người tu sĩ đã thành công trong quá trình thực tập hôm nay ngày 15 tháng 10 năm kỷ hợi cũng là tuần thất thứ hai để cố siêu, siêu tiến chân linh cao đăng phẩm gì trai gia quý quyến tích lũy tịnh tài trong buổi trưa phát bồ đề cúng dường trai tăng hướng đến cố chương hương linh để thực hiện tinh thần hiếu đạo cũng như là kiến tạo phước lành cho hiện tại người nhưng còn những người còn lại nương đây tăng trưởng phước lành thành công trong thế nghiệp để trọn phần công đức thay mặt chư tôn đức tăng ni hứa hạ lại cúng dường này hướng mười phương pháp giới và kính nguyện cho chân linh được trần tâm tạo xã tịnh nghiệp sớm thành đồng đẳng vãng sanh về nơi miền liên cảnh trai chủ khởi thân lễ phật lễ tăng chứng minh a di đà phật a di đà phật trên hòa thượng ân sư đã thay lời chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh doãn nạp lễ phẩm cúng dường của môn nhân pháp viếng chúng con và còn ban bố cho những lời chúc nguyện vô cùng cao quý giờ đây đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh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 cung hình à, chư tôn đức tăng ni cử bác cung dường cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na phần viên mạng báo thân thiên thượng tồn ngô an tán tâm tạm thoại tinh thế nan tiêu đại chúng văn khanh thịnh các chánh niệm a di đà phật a di đà phật cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni thực hành tam đề ngũ quán A Di Đà Phật để phương tiện chúng con cung thỉnh quý ngài kiết trai trước thọ trai sau A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Nam Tam Miệu Tam Bồ Đề Cấu Chi Nam Đăng Địa Tha Chiếu Lệ Chú Lệ Chuẩn Đề Tá Ba đáng địa đa chư lệ chú lệ chuẩn đề ta ba nam mô tát đa nam tam biểu tam bồ đề chư lệ chú lệ chuẩn đề ta Phật Phù nguyện phước lưu trái chủ lại cặp hương linh thị thời nhi thất chi từng Hiếu đồ hiếu tự cảm thân màu dưỡng dục thâm măng niệm cù lao sinh thành trong đức khiến cúng thiên đường trái tăng nhất duyên hồi hướng thầy phương trang nghiêm tịnh độ thường báo tứ trọng ân hà thế tam đồ khổ Thứ vị siêu tiến cố chương chân linh thế danh Lê thì duyên pháp tự quyền quý Trù thế thất thầm mang thế vàng ý kỷ hời niên nhị ngoạc Thập nhật nguyên chân linh trường thừa Phật lực Cao đăng liên cảnh văn diệu pháp âm tâm thân liều chứng tứ trí đạo Tạo thành tư đồ hóa tha đồng thành phân đạo Thứ vi kỳ nguyện trai gia quý quyến thống tịnh sự duyên tà phát tâm điền tấn tu tịnh nghiệp Âm siêu dương thời phạm giới chúng sinh tình giữ vô tình tề thành Phật đạo A Di Đà Phật trái đàn kỳ nguyện đã mạng pháp sự cúng dường vừa xong trái chủ chúng con một lòng cung kính lễ thành tam à, bái nguyện đêm công à, đức à, này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật ờ, đạo Cùng thính ờ, chư tôn đức tăng ni thọ trai acaba. nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật 我爱你。 amor. dá di đà